cũng như là nhà văn hóa phường 6 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và ngay sát bếm lại khu vực chợ An Nhơn và đây là một căn nhà giá rẻ nha quý vị với sổ hồng riêng và sổ hồng chính chủ mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày và căn nhà mình thì được xây dựng với thiết kế là một trệt và một lầu như quý vị nằm trên một con hẻm rộng lên đến khoảng à, 6 à, đến 7 mét và một con hẻm xe hơi xe tải ra vào căn nhà mình rất là rộng và thoáng này khu ở rất là tuyệt vời nha quý vị với à, ngày à, một trục của đường à, và căn nhà chúng ta thì được gia chủ tặng full nội thất và với căn nhà chúng ta thì có lên đến 3 phòng ngủ nha quý vị Với xây dựng một trệt một lầu và 3 phòng ngủ hai nhà vệ sinh Và được gia chủ là tặng full à, kèm một số nội thất cho căn nhà mình nha quý vị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 một lớp cửa à, bên trong được à, làm thêm với à, à, kính cường lực nha quý vị và bên trên thì à, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn chum và với nhà diện tích là ngang 3m3 và độ sâu là 12m và xây dựng à, thiết kế full nội thất khá là đẹp nha quý vị Vâng và ở khu vực đây thì à, chúng ta sẽ có một cái khoảng khu vực à, đậu xe máy này Khoảng này thì khá là rộng rồi Và bên trong thì à, chúng ta sẽ có cái khu vực phòng khách của căn nhà mình Thì được gia chủ thiết kế và tặng cho gia đình chúng ta với một bộ ghế mini rất là đẹp nha quý vị Và với trên thì chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị Hai bên bức tường thì đã được gia chủ là dán những các cái viên gạch rồi Cao đến khoảng 1m2 rồi nha anh chị Rất là thuận tiện và à, sử dụng bên trong à, sạch sẽ và thoáng mát cho căn nhà mình khu vực đường sau thì à, chúng ta sẽ có phòng vệ sinh và được gia chủ tặng gia đình chúng ta với một bọn bàn ghế ăn bốn ghế và kết hợp với những các hệ thống đèn trùm này đèn à, chiếu sáng cho căn nhà mình như quý vị và những cái chất liệu tủ bếp thì à, được gia chủ làm những cái chất liệu gỗ cam xe rất là chắc và bền nhá đường sau thì à, chúng ta sẽ có một khoảng không gian khu vực phòng ngủ cho người già ở khu vực bên dưới tầng trệt nha quý vị. Căn nhà này thì à, một con hẻm rộng lên đến khoảng 7 à, mét và một con hẻm xe hơi, xe tải ra vào căn nhà mình. Rất là rộng và thoáng nha anh chị. Đây với à, căn nhà xây dựng rất là đẹp nha. Một mẫu nhà phải nói là khá tuyệt vời. Và nhà mình thì có hướng chính là hướng Bắc nha, phù hợp cho những ai tục mệnh theo phong thủy là Đông Tứ Trạch nha quý vị. Thì những ai có mệnh cùng Đông Tứ Trạch thì có thể là liên hệ và đi xem ngay căn nhà này. Thì căn nhà này đang được bên kênh nhà đất bên em chào với một cái giá chỉ với giá là 4 tỷ 650 triệu đồng thôi Và còn thương lượng nha quý vị Một căn nhà với sổ hồng riêng và pháp lý giấy tờ đầy đủ Và với à, ba phòng ngủ nha quý vị Di chuyển lên khu vực bên trên thì à, chúng ta sẽ tham quan đến phòng ngủ đầu tiên căn nhà này Ở khu vực cầu thang thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương ờ, Cũng như là tay vịn bằng gỗ căm xe và lan can thì được làm bằng sắt rồi Đấy, với bên trên thì à, chúng ta sẽ có hai phòng ngủ đằng trước và đằng sau cũng như là ở giữa thì à, chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh sử dụng chung nha ở bên ngoài thì khu vực ban công đằng trước khá là rộng một căn nhà với diện tích à, đủ 40 mét vuông, một diện tích là ngang 3 mét 3 và độ sâu là 12 mét nha quý vị. Trong sổ là 40 mét vuông luôn. Đấy số công nhận đủ nha quý anh chị. Và bên dưới thì được gia chủ tặng một bộ bàn ghế ăn và một bộ sofa cũng như là bên trên đây thì à, tùy theo gia đình mình à, nhà có nội thất thì à, đem vô còn không thì à, à, căn nhà này gia đình mình chúng ta mua để ở hoặc là mua cho thuê cũng được nha quý vị và đây thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái um, <coughs> phòng à, ngủ đường trước này đấy với nhà hai phòng ngủ khá là rộng nha quý vị thì những khách hàng chúng ta đang tìm kiếm vào một căn nhà ở trên khu vực vị trí ngay trục đường Dương Quảng Hàm thuộc phường 5 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh